ảnh vừa rồi chắc hẳn các bạn sẽ thấy tôi hào hứng với chiếc ờ, sedan Lux A2.0 của VinFast như thế nào Thực sự là mới cách đây chỉ hơn một tiếng thôi tôi lái ờ, chiếc ờ, SUV bản cao nhất Thì thực sự đấy cũng là một mẫu xe chất lượng nhưng để tạo cảm hứng bởi vì tôi vốn là người thích yêu thích tốc độ Thích và rất yêu thích tốc độ Thì thực sự Lux A2.0 là mẫu xe mà tôi thấy rất thích dẫn động cầu sau nhá nền tảng khung gầm của BMW nhá thương hiệu Việt Nam nhá đồ đạc trên xe nếu như các bạn chút nữa thôi các bạn sẽ thấy đều là đồ nhiều rất rất nhiều đồ xịn đấy và thứ đầu tiên tôi muốn lật lên cho các bạn xem động cơ đấy, ti thủy lực đẩy lên tấm cách âm cách nhiệt hệ thống thanh rằng đấy, ECU đặt ở đây rồi cổ hút đặt cao Đó Máy cũng khá là kín nhưng cái khoảng này là khoảng trống này Khoảng này là khoảng hấp thụ xung lực này Đó Rồi Khi nhìn thấy một cái cỗ máy như thế này thì thực sự là mình Có cái điều gì đấy nó khá là tự hào mà. Cũng một chút gì đó Nghĩ về những cái tương lai của một thương hiệu xe Việt nó sẽ tốt hơn rất nhiều Bây giờ tôi sẽ đóng lại và thưa các bạn, chính sách ờ, giá của Lux A2.0 cũng khá nhiều điều ờ, vui. Tức là tại thời điểm này thì ờ, giá bản cơ sở là 990 triệu nhưng mà cái bản hơn 1 tỷ 2 thì nó ở kia, mâm miếc rồi nhiều trang bị đẹp hơn. Tuy nhiên là từ 990 triệu đã bao gồm VAT thì các bạn có thể chọn thêm những cái option, chọn thêm mâm rồi trang bị vân vân thì nó sẽ ra cái bản của bạn nó nằm đâu đó trong khoảng đó. Và đến mùng 1 tháng 9 thì rất có thể giá nó lại là khác. Đó. Phần uh, ờ, trang bị thì các bạn sẽ thấy nhá Các bạn sẽ thấy những cái đặc trưng của một chiếc xe mang thương hiệu Việt này Đèn daylight chạy rất dài theo hình chữ V rất đẹp Buổi tối thì uh, sẽ thấy rõ hơn cái vẻ đẹp của nó Tôi nghĩ rằng cái chất lượng hoàn thiện là nó tốt Đèn pha Nhiều người thì uh, thấy cái mặt đèn pha này nó hơi bé Nhưng có lẽ tôi sẽ phải chờ uh, thử trong cái buổi tối Mà nếu như anh em nào mua cái xe này về đi thử trong buổi tối Comment luôn Gửi ý kiến phản hồi luôn cho anh em được biết đấy uh, camera hệ thống cam 360 cảm biến uh, trước cảm biến góc có hết rồi nói chung đồ lắp cho xe Vin là thực sự là mình được biết nhé là cũng đồ xịn đấy ví dụ như là hộp số là ZF này rồi là trục khuỷu cũng là từ nhà cung cấp ZF lốp mid chilin này đấy mâm này là mâm 18 mâm 19 thì đẹp hơn các bạn có thể tìm ờ, thêm rất nhiều những cái hình ảnh về cái bộ mâm đó càng ờ, trong hệ thống thụt là càng uh, nhôm nhá và thực ra nếu như các bạn ngay tại cái thời điểm này tôi nhớ lại cái thời điểm cách đây hơn một năm tôi nhìn thấy cái bản prototype bên hôm đấy tôi sang uh, thì nhìn cái dáng xe nó sedan này thực sự là đẹp và lúc đấy là cái cảm nhận phải nói chung là cái cảm xúc là phải nổi uh, nổi da gà luôn dựng lông luôn đấy và các bạn hãy xem phần ờ, đuôi cá phần đuôi phía sau đẹp nói chung để mà nói mà một chiếc xe hài hòa trong hai chiếc xe trong những chiếc xe của Vinfast thì tôi rất thích cái, cái chiếc sedan này đó có rất nhiều những cái bản uh, đây các bạn nhìn xem đấy đấy những anh thợ ờ, kỹ sư đấy đang kiểm tra vân vân này đó màu đen nhá mâm xịn sò nhá nội thất cũng xịn sò luôn nhá đấy Nói chung con này nếu như các bạn cầm lái các bạn chạy thử tôi tin rằng sẽ sẽ nhiều người sẽ dành những cái lời khen ngợi của đấy các bạn hãy xem phần đuôi đèn đằng sau rất đặc trưng của xe Vin đã quá quen thuộc rồi ui rồi bô này cửa bô kép và hình như là nó có xem rồi đấy. thiết kế phần cản dưới khá là thể thao ờ, cảm biến góc cảm biến sau nói chung về trang bị ờ, bên ngoài cảnh báo rồi là camera lùi Tôi ờ, phải giới thiệu rất nhanh những cái phần trang bị để các bạn xem lại một lần nữa Để thật nhanh chóng để chúng ta có thể cầm lái trải nghiệm nó Thực ra đây là một mẫu xe mà tôi thích về cái khả năng vận hành đó Thưa các bạn, trên cả chiếc SUV lẫn chiếc sedan các bạn sẽ thấy một cái điểm chung này Nếu như tất cả các cửa đều đóng nhé, tôi đóng nhẹ như này, rất khó hít Nhưng mà nếu như các bạn nới cái cửa này ra Các bạn chỉ cần đóng nhẹ một chút thôi phẩm là sẽ vào bởi vì cái khoang xe nó khá là kín nó tương đối giống chiếc Outlander mà chúng tôi đã giới thiệu với các bạn trước đây là cái hệ thống gioăng rồi vân vân khá kín chút nữa chạy trải nghiệm các bạn sẽ cùng tôi cảm nhận được cái phần đó đây phần nội thất thực ra cái bản mà tôi ờ, đang ngồi đây thì là màu da là màu kem màu da màu kem nhưng mà tôi thích là thích cái màu da bò hơn cái màu nâu á về chất liệu da nhá này trên ờ, khoang xe này nhựa mềm này gỗ này gỗ này là gỗ ờ, gỗ sần sẽ không để lại bóng đó nhưng mà tôi nhớ là có cả tùy chọn về kim loại cũng có này da ốp trên mặt này cũng đẹp Đấy. hơi ít nhựa <laughs> da ghế mềm mại nhưng tôi đã nói rồi ghế này ấy thì mình giữ chúng ta dùng chúng ta phải rất giữ gìn bởi vì là rất dễ nhăn và dễ bẩn thì đối với những cái dòng da mà mà xịn sò thì chúng ta cũng phải Ờ, chăm sóc nó còn tổng thể không gian thì các bạn hãy nhớ rằng đây là một mẫu xe là form form D thì cái không gian ngồi nó khá là rộng và về độ hoàn thiện của những cái chi tiết là tương đối tốt trừ cái màn hình này các bạn sẽ thấy là có rất rất nhiều ý kiến bởi vì do cái thiết kế này do cái màu sắc nhưng mà tôi sẽ tôi ý kiến tôi như thế này nếu như chúng ta nhìn qua những cái hình ảnh thực tế thì chúng ta sẽ thấy nó hơn những cái hình ảnh mà chúng ta quan sát qua mạng rất nhiều đó nó có hơn phím xoay cái này là ốp nhựa thôi chứ chưa phải là kim loại cũng được ừ, muốn kim loại chắc là cũng sẽ có VinFast chắc cũng sẽ chiều bạn Đấy. Đấy. tốc độ đáp ứng của màn hình các bạn sẽ xem đây nhá rồi bây giờ rồi tắt này bật này điều hòa này hệ thống điều hòa này Đấy, cảm biến nhá gió gió gió gió gió gió hơi màu mè một tí không sao còn cái gì đấy rất á đông rồi điều hòa hai vùng độc lập đấy, mình cài đặt thì có thể vào đây tiếng việt tiếng anh chọn được hết màn hình này có có để lại một chút dấu vân tay tôi sẽ bật thử cái cam 360 xem cái chất lượng hình ảnh như thế nào luôn à, nó cũng tương đối như những chiếc xe uh, uh, nhật loanh quanh một tỷ kiểu như thế ừ dưới đây là cũng là gỗ này cơ là sử dụng kiểu cơ mềm rất đặc trưng của những chiếc xe Đức hay trên những chiếc xe tương đối sang trọng Đấy. phần này nếu như mà bằng gỗ này hoặc là bằng kim loại thậm chí bằng nhựa bóng thì tôi nghĩ nó sẽ đẹp hơn phần này tôi nghĩ là sẽ có những cái cải tiến về cái phần hộp số vân vân vân vân chữa đồ hộp bên này xem có sạc không dây có sạc không dây đấy các bạn sẽ thấy được là những cái nỉ ở đây nhá là nó là nỉ đẹp mình thấy là đẹp đây đặt ra hai cổng USB các vị trí để như thế này đó, chai nước thì chúng ta có thể để vào đây đó. và chiếc vô lăng vô lăng thì các bạn đã quá quen thuộc rồi phải không ạ Đấy. vô lăng nó khá dày dặn kiểu của BMW ờ, điều khiển âm thanh âm lượng bên này điều khiển ờ, cruise control bên này truy cập vào menu uh, setting trên cái màn hình là ở trên này Đấy, kiểm tra áp suất lốp này, đây đang cảnh báo áp suất lốp phía sau này. Đó, giao diện là tiếng Việt. Nói chung là xe do người Việt thì sau này cũng sẽ được ưu ái cho người Việt nhiều hơn về mặt tính năng chúng ta cứ phản ánh phản hồi thoải mái đi. Rồi sẽ có những cái điều chỉnh thích ở, ờ, thích ứng. Bảng đồng hồ này thì các bạn sẽ thấy hơi mờ bởi vì tôi chưa bóc cái ờ, giấy bóng ở đây. Ờ, ghế lái nhá, thưa các bạn ghế lái điều khiển điện này có bơm lưng này. Đây ạ, nhựa rồi Vô lăng Vô lăng điều chỉnh gật gù ấy Và xa gần Đó Và ở đây là đèn pha tự động nhá à, Có mở cốp có cam 360 này à, Có cả hệ thống hỗ trợ ờ, xuống dốc và hệ thống hệ và hệ thống khởi hành ngang dốc nhưng mà đấy là bản cao cấp nhá. Rồi ghế bên phụ cũng có bơm nhá, cũng có điều khiển điện nhiều hướng nhá. Đây các bạn sẽ nhìn cái góc này vào này Các bạn sẽ thấy cái mặt ghế nó rất là đẹp <laughs> nhìn cái thiết kế này là đẹp luôn mà sờ nó mịn Nhưng mà da này là phải giữ gìn Da này phải giữ gìn Đấy rồi đấy nhá các bạn sẽ thấy này cái hệ thống loa trên ờ, cái bản cao cấp trên cái mẫu xe này ấy là sẽ là có 13 loa. Ờ, tôi thì tôi chưa biết cái thương hiệu nào nhưng mà nó tương đối giống chiếc uh, lắc uh, SA 2.0 của tôi thử. Loa là nghe hay. Đó và cảnh báo điểm mù ở cái này thì hơi buồn cười một tí, hơi vui một tí cái này thì ơ cảnh báo điểm mù ở đây cái này thì hơi vui một tí kể mà nó nằm trên gương thì cũng oách hơn nhiều rồi gỗ này chất liệu nói chung là độ hoàn thiện và chất liệu là tốt uh, phanh tay điện tử này ờ, tắt bật cảm biến này tách ờ, bật traction control này auto tự động tắt gắt bật động cơ ở đây auto start stop đây cái vùng này mà làm đẹp hơn tí nữa thì là oách luôn bây giờ tôi sẽ ra hàng ghế sau nhé ra hàng ghế sau rồi form xe hạng D cho nên là cái việc mà ngồi vào là ta có một cái không gian rộng rãi là cái cảm nhận đầu tiên ghế ra là cũng cũng tương tự như ghế trước thôi đây cái tựa của ghế trước này nhựa này, rất chắc chắn nhìn nó chắc chắn chứ nó không kiểu kiểu như thế đấy đẹp nhưng mà thứ mà tôi thích nhá vẫn là thứ tôi thích nguồn điện 230 này rồi các cổng sạc này đầu ra 12V này điều hòa hàng ờ, sau có luôn này Đấy, không gian ngồi rộng rãi, tư thế ngồi êm êm mà hai ghế này. Đấy, có lẽ là cái chiếc xe này theo tiêu chuẩn châu Âu các bạn ạ. Cho nên là cái phần tựa đây này, phần tựa ghế này. <laughs> cái phần nệm ghế này quá oách luôn. Và cái độ lõm, đó, cái độ lõm tôi ngồi. Ông chủ tí xem thế nào. Nói chung đi xe này mà vào khách sạn 5 sao, resort 5 sao thì cũng rất ra gì và này nọ lắm. Đó, gỗ ốp bên vai thực ra cái này nếu mà có các cái rèm che nắng rồi thêm một số cái điều khiển uh, vân vân vân vân kiểu như nó giống những chiếc xe mà siêu sang thì cũng oách còn về độ hoàn thiện về nhựa thì cảm nhận ban đầu là tốt còn về độ bền hay như thế nào qua thời gian sử dụng nếu như các bạn có những cái câu trả lời hãy vui lòng comment với chúng tôi nhé và một bí mật tôi sẽ bật bí với các bạn đây rất đặc biệt sử dụng xăng không trì nhá và chỉ là dùng xăng 95 tiếng Việt đấy nhá, yên tâm là không lo nhập các bạn. Rất vui là xe thương hiệu Việt dành cho người Việt cho nên các bạn sẽ thấy là tất cả các hướng dẫn ấy đều bằng tiếng Việt rất dễ hiểu. Đấy, sản xuất tại VinFast này, các cảnh báo xuất lốp vân vân vân rất nhiều cái chỉ dẫn bằng tiếng Việt. Yên tâm, các cái chốt cửa nó bị lồi lên rất đơn giản bởi vì là nó mở tương đối giống những chiếc xe BMW. Nếu như xe đã khóa thì ta mở hai lần, một ạ, tạch chưa, hai, ra. Kín. Tôi thích chiếc sedan này và đầu tiên tôi vẫn ờ, mời các bạn nghe Úi giời Loa Loa của A2.0 cũng tương tự như SA Trầm ấm được Không biết là thương hiệu gì nhưng mà nghe hay là được Về lâu về dài thì anh em hãy ờ, Hãy, hãy, hãy sử dụng và comment giúp mình đấy để xem nhé bản đồ có này wow cầm vô lăng là cảm thấy có cái gì đấy uh, chắc chắn chắc chắn chắc chắn thích đấy sẽ thích sẽ thích sẽ thích chăng bấm cam 360 à, <laughs> các bạn thấy không cam 360 này à, lượn quanh à, đấy, quanh coi các bạn sẽ thấy nhá đi chậm đi chậm thì các bạn sẽ thấy này đấy. À, tôi nghĩ là ờ, màn hình này mà nét hơn một chút nữa thì đó là điều quá tuyệt vời luôn và cũng rất hy vọng rằng trên những cái xe VinFast sau này sẽ có thêm được những cái hệ thống như là hỗ trợ giữ làn Adaptive Cruise Control rồi uh, phanh khoảng uh, phanh khoảng cách uh, rồi hỗ trợ phanh rồi cảnh báo gọi là tiền va chạm vân vân rất nhiều rồi là những cái như auto city brake tức là hỗ trợ phanh trong phố đấy nhẹ nhàng với lợi thế của những chiếc xe sedan đặc biệt là không giống những chiếc xe nào trong phân khúc bởi vì tôi dẫn động cầu sau A2.0 dẫn động cầu sau đấy, tăng tốc mượt lắm mượt đấy lên lên nhẹ để chế độ D úi rồi bốc hơn uh, SA 2.0 khá nhiều rất đơn giản mẫu xe này thì uh, ờ, có khối lượng khoảng 1 tấn 7 nó cũng nhẹ hơn hay là cái trọng tâm nó thấp gầm nó đâu khoảng ờ, uh, 116 thì cái việc mà chúng ta tăng tốc này rồi là cua này hơn nữa là lợi thế của xe cầu sau cua bám đấy lên ngay nhá rồi lên ngay các bạn sẽ thấy được cái cái động cơ nó hoạt động ở vòng tua cao khá là tốt rồi chuyển làn nhẹ một cái thực ra cách âm tốt độ ổn định của thân xe và độ êm tôi thích thích hơn uh, mẫu SA 2.0 là một hai điểm đấy êm mà bám chắc ví dụ như ta có thể cua nhẹ nhàng này slalom nhẹ nhàng như thế này cả này đấy, để biết là nó bám này đấy, đấy, kiểu như thế rồi nói chung là lợi thế của xe cầu sau và cái nền tảng khung gầm được thừa hưởng của những chiếc xe của Đức thì là lợi thế của A2.0 thưa các bạn Bây giờ tôi sẽ muốn tăng tốc nó ngặt hơn Và để mở ấy Và tôi sẽ phanh lại Tôi sẽ đẩy ga lên tiếp Và nó vẫn lên <laughs> Độ, độ trễ là Là thấp hơn Và tua cao các bạn sẽ thấy đây, Là 5-6 ngàn nhá cái cách nó hoạt động ở cái vòng tua cao nó khá là tốt Và cái hộp số ZF này sau một thời gian chạy 1.000, 2.000, 3.000 cây nó sẽ hiểu bạn hơn Những hộp số thông minh Những cái gì đó nó thuộc ở thông minh thì tôi nghĩ rằng nó sẽ hiểu Đây là những cái cảm nhận ban đầu các bạn sẽ thấy này Nó lên nhanh, nói chung nó lên khá là ngọt Thực ra lên khá là ngọt đấy Và cái việc là mình gìn giữ ở cái tốc độ cao nó tương tự như chế độ Sport đấy thì các bạn sẽ thấy giữ ở tua cao rất tốt cái vấn đề về vượt rồi vân vân là là hay của nó nếu như để mà nói về ờ, thích mẫu SA 2.0 tôi thích 8 thì phải nói chiếc sedan này tôi phải thích 10 đấy cái việc mà ờ, dẫn động cầu sau cho nên ở ờ, cái việc phân bổ trọng tâm nó cũng khác và đặc biệt là khi mà chúng ta qua khu ấy thì nó đỡ bị understeer hơn tất nhiên với việc cầu sau thì ờ, nó phải hỗ trợ rất nhiều từ cái hệ thống traction control cũng như là ESP để việc ôm cua nó đỡ bị oversteer nhưng tuy nhiên thực ra tôi thì cá nhân là người thích lái theo, cái phong cách thể thao thì tôi vẫn thích một chiếc xe dẫn động cầu sau với tất cả những cái trang bị như thế này với cái mức giá như vậy một chiếc xe Việt Nam chất lượng thì tôi nghĩ rằng cũng là đáng tiền Chúng ta sẽ không thể so sánh một cái thương hiệu mới 100% với những cái thương hiệu hàng trăm năm rồi. Vì vậy, để mà nói về có cái gì đấy tự hào, có cái gì đấy xúc động thì nó là có. Thực sự là đến khi cầm lái mẫu xe này thì tôi phải nói là vậy còn anh em nào mà có chung suy nghĩ hay như thế nào nhá thì có thể là ờ, dành thời gian dành một cái click để có thể subscribe kênh cũng như rung chuông